Con chào sư phụ ạ. Dạ, con là Dương Đức Hồng ạ. Con đến từ Bắc Giang ạ. Con là người à, rất thương bà con. À, nhưng mà không biết vì sao là từ trước đây là à, cái lúc mà con sinh ra ấy thì ờ, bà bị bệnh Parkinson lúc đấy là mới chỉ run run nhẹ nhẹ tay thì thôi ạ. Thì là đến cái lúc mà bây giờ bà vẫn sống nhưng mà bà bây giờ bị liệt rồi bị liệt cả người rồi ấy thì nó cứ run run thế này nếu không không không điều khiển được ờ, chân tay thì con mới hỏi ờ, sư phụ là uh, đây là do nghiệp hay là do gì ạ con cũng nghe nói trước đây là bà hay mắng chửi bố mẹ con ấy. nhưng mà bây giờ thì bà lại rất thương con cháu ạ thì không biết là do nghiệp hay là do cái gì mà bà con lại bị nặng đến như vậy À, <laughs> rồi. Đấy, hôm nay Sư Phụ giảng về chủ đề nghiệp báo, cho nên là các con bắt đầu quan tâm đến nghiệp rồi. Đấy là một cái tín hiệu rất vui. Nha. Cảm ơn Sư Phụ. À, thế thì Sư Phụ xin uh, chia sẻ với bạn Hồng, với đại chúng thế này. Thứ nhất, uh, Hồng uh, rất là thương yêu bà. Đấy cũng là một cái tâm rất là hiếu hạnh. Nghe không? Ông bà, cha mẹ của mình, mình thương xót Thế bà bạn ấy bây giờ là đang bị mắc bệnh Parkinson, tay rất là run và liệt nữa. Thế thì bạn có nói một chi tiết là trước đây bà của bạn hay chửi bố mẹ bạn ấy, mắng chửi bố mẹ bạn. Bây giờ thì lại rất yêu thương, thương con và thương cháu. Thế thì cái mà liệt của bà với bệnh Parkinson của bà là do nghiệp hay không phải do nghiệp? Thì thế này các con này, vừa rồi chúng ta đã nói về nghiệp, phải Có cái nghiệp khiến chúng sinh bị nhiều bệnh tật, có nghiệp khiến chúng sinh ít bệnh tật và mạnh khỏe. Nhưng mà không phải tất cả bệnh nào cũng là do cái nghiệp các con ạ. Nhé. Ví dụ như là à, nếu mà các con bây giờ hôm nay mà ăn phải một cái thức ăn độc, thế là đau bụng, nghe không? Thế thì nó chưa hẳn, hay là mình ăn bẩn, nhé, ăn bẩn, ăn không vệ sinh, sinh ra đau bụng. Cái đấy nó không phải do cái nghiệp cũ, nghe không? có cái là do cái ngay bây giờ mình làm cái chữ nghiệp này thường nói đến cái chữ nghiệp cũ thế thì ở đây á, cái duyên bệnh nó cũng có những cái là từ do nghiệp cũ các con ạ mà có những cái là do ngay mới chúng ta mới tạo ra thế thì bây giờ bạn hỏi là bà bạn ấy bị cái bệnh liệt và parkinson này à, có phải là do nghiệp không thì thầy nghĩ với cái tuổi như của bà đến như thế phải không? thì đương nhiên ấy, các con biết ấy, cũng có người sống ở cái tuổi già nhưng họ không hề bị liệt không hề bị bắc kinh sơn và thì sư phụ nghĩ cái bệnh của bà bạn bạn hồng cũng là một cái dạng nghiệp các con ạ một dạng nghiệp nhưng còn nó kết luận xem cái nghiệp đấy có phải là do mắng chửi con hay không thì chưa kết luận được đó. vì cha mẹ thì mắng chửi con á, nó không phải là cái cái tội cái lỗi nặng các con ạ thì cha mẹ dạy dỗ con thì có thể mắng tất nhiên chửi thì là không hay và mắng đánh đòn đều có thể được và mắng đánh đòn ở cái mức độ nào đừng đánh đòn đến nỗi chết con thì không được thế nghe không? đánh đau để cho con biết tội sợ tội cái đó được phép đấy là cha mẹ được quyền Thế gọi là yêu cho roi cho vọt mà đó thế thì cái này chưa hẳn khẳng định là bà con do mắng chửi bố mẹ mà sinh cái ác nghiệp này mà có thể là do một cái nghiệp khác và từ tiền kiếp của bà con hoặc trong, trong đầu đời này bà con gây ra con ạ thì cái này gia đình có thể làm khoan lễ sám hối cho bà con ạ sám hối cho bà rồi làm phúc cho bà tác phúc cho bà nhé thì cũng có thể giúp cho bà chuyển được nhẹ cái nghiệp này đi con nhé à. rồi câu hỏi từ bạn à, thùy trang kính bạch thầy con muốn hỏi vì sao mỗi lần ngủ dù ít hay nhiều con đều gặp ác mộng. Có lúc còn mơ mình ăn thịt người và bị chết. Có lúc ngủ dậy toàn thân kinh hãi rồi khóc, con rất là sợ. Con nghĩ về đêm con là quỷ nên mới như vậy. Mong Thầy giúp con, con phải làm gì để thoát khỏi những cơn ác mộng này? Con xin tạ ơn Thầy. Uhm. À, đấy, bạn Thùy Trang gửi cái câu hỏi về đây. Thế thì các con biết thế này, đúng là cái thời đại bây giờ, thời đại công nghiệp này, á, xã hội phát triển, cái bệnh mà mất ngủ rất là nhiều. Không những là tuổi già mất ngủ mà trẻ cũng mất ngủ rất nhiều. Thế và những cái cơn ác mộng cũng nhiều hơn các con ạ. Tại sao sư phụ thấy thế? Vì thấy rất nhiều người đến kể với sư phụ, con không ngủ được ác mộng rất là nhiều, giống như bạn Thủy Trang này. Thế thì các con biết ấy, cái giấc mơ hay gọi là mộng của chúng ta nó có những cái nguyên nhân thế này. Hình thành giấc mơ con ạ. Thứ nhất ấy là hàng ngày các con làm công việc gì thì tối cũng có thể xuất hiện cái giấc mơ về cái việc đó. Cho nên ta gọi là ban ngày làm sao thì tối chiêm bao làm vậy. Đây là một cái nguyên nhân. Việc làm hàng ngày khiến các con có cái, những cái giấc mơ mộng. Thứ hai là cái tâm trạng các con thường mong mỏi, mơ ước, ham muốn một điều gì. Mà ham muốn nhiều, ham muốn mạnh mẽ, mãnh liệt thì cái sự việc ấy nó cũng sẽ xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta. Đấy, các con đang khao khát một cái gì, đang ham muốn một cái gì, ham thích cái gì thì cái đó có thể buổi tối trong giấc mơ các con sẽ thấy để nó thỏa mãn được cái khao khát của các con. Nghe không? Đấy là một cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba là tâm các con lo lắng sợ hãi điều gì? Wow. Nơm nớp, lo lắng, sợ hãi điều gì? Thì có thể cái điều đó trong đêm, trong giấc ngủ cũng xuất hiện cái sự kiện đó. Nghe không? ví dụ các con sợ bị bắt, các con sợ à, ví dụ, nằm ngủ cạnh cửa sổ, sợ coi như là chăn tinh nó vào hay là rắn nó vào. Thế là tối ngủ làm mơ thấy con rắn nó vào luôn, nghe không? Thế sợ, là như thế. Rồi những cái việc gì trong đời mà nó rất ấn tượng, đột xuất, ấn tượng mạnh nó xảy đến thì cũng khiến các con trong giấc ngủ cũng xuất hiện cái giấc mơ về những cái việc sự kiện này sự kiện này đó và một cái nữa này cái này rất là quan trọng nó liên hệ đến thân thể chúng ta đó là giấc mơ báo bệnh các con ạ khi mà thân các con sắp sửa xuất hiện cái bệnh gì đó thì có thể nó được báo lên bằng một cái giấc mơ Đã. ví dụ người ta thường hay nói là thấy dùng răng à, thấy chảy máu ví dụ thế người ta bảo đấy là những giấc mơ dữ nghe không à, có thể nó báo lên một cái giấc mơ hoặc là ví dụ các con tự nhiên thấy mình à, bị đau tai ngủ trong giấc mơ thấy đau tai thấy bị điếc tai thế sáng sau dậy là ở cái tai có cái nhọt luôn đấy đấy nó báo lên tức là giấc mơ báo về bệnh tật các con ạ nhà thì cái giấc mơ báo bệnh này ấy, là cũng rất hay thường xuất hiện rồi có cái giấc mơ gì nữa là những nghiệp của các con nó sắp trổ quả Đấy, nghiệp báo nó sắp trổ quả. Sắp trổ quả tức là các con sắp sửa chịu một cái quả báo gì đó. Thì cái nghiệp này á, nó cũng vận hành và nó báo trong giấc mơ. Có thể khiến cho các con thấy trong giấc mơ. Có những người mơ thấy mình bị tai nạn và một thời gian sau thì bị tai nạn thật các con ạ. Đó, có những người mơ thấy mình bị ngã nước và một thời gian sau đúng là bị đi ngã nước thật, bị đuối nước thật rất là nhiều chuyện như vậy rồi có những cái nghiệp gì có những cái là oan gia trái chủ các con ạ vong linh oan gia trái chủ hoặc chư thiên quỷ thần người ta báo cho các con nếu ở chỗ đất các con ở nhé có vong linh à, hay là có những vong linh nó oán kết với các con họ cũng có thể báo vào trong giấc mơ của các con hoặc là chư thiên và quỷ thần người ta cũng có thể báo trong giấc mộng của con những việc nếu các con có nhân duyên với người ta người ta báo à. thường chư thiên thì người ta hay thường báo trước cho mình nếu mình có nhân duyên với cái vị chư thiên này cái vị chư thiên này có thể là ai có thể là thân nhân của mình khi xưa sống làm được nhiều việc thiện khi chết rồi sinh làm chư thiên và họ còn muốn hộ trì cho quyến thuộc cho nên họ về họ báo cho mình mình biết mình tránh được cái tai nạn này tránh cái tai nạn kia nghe không họ báo cho mình biết đó đấy nhá thế rồi có cái nữa là có những cái mộng mị là do chính cái phòng ngủ và tư thế ngủ của các con không đúng nghe không? ví dụ để tay lên ngực này đè cái vật nặng gì lên ngực khiến cho tim nó bị chèn ép đó nhá hoặc là cái phòng ngủ của các con rất là bí không thoáng không khí để quá nhiều máy móc ở trong đấy vào máy tính để quá nhiều hay điện thoại để cạnh đầu nó cũng khiến cho tác động lên giấc ngủ giấc mơ nhé tức là cái phòng ngủ nó không có hợp vệ sinh và còn một số nguyên nhân khác nữa nhưng hôm nay sư phụ nói ở đây là nó có những cái nguyên nhân này khiến các con xuất hiện những cái giấc mơ nghe không? và không ngủ được thế thì ở đây bạn thùy trang này bạn nói bạn thường xuất hiện những cái giấc mơ ác gọi là ác mộng thường xuyên phải vâng, Thế thì khẳng định cái việc này là nó đều là không tốt. Các con nhớ sau một cái giấc ngủ mà chúng ta có những giấc mơ mà nó an lành ấy, thì ta dậy ta thấy rất khỏe, đúng không? À, gọi có những giấc mơ đẹp ấy, ngủ mà có một giấc mơ đẹp dậy người nó rất khỏe, vui vẻ, phấn chấn. Thế còn ngủ mà gặp ác mộng là dậy là toát mồ hôi hột, bàng hoàng, phải vâng, có khi còn la hét lên đấy, trong giấc ngủ còn la hét nữa. Choàng tỉnh dậy là rất sợ và người nó dậy nó rất mệt mỏi rất là mệt mỏi. Thế thì ai cũng muốn cho mình có một giấc ngủ an lành và nếu giấc ngủ mà có mộng thì có những giấc mộng đẹp, ai cũng mong muốn nhé. Thế thì ở đây các con biết những cái nguyên nhân này sinh ra giấc mộng của mình đấy. Thế thì những cái giấc mộng mà ác mộng ấy thường ấy là gì? Ở đây một ấy là báo bệnh, hai là phòng ngủ nó không hợp vệ sinh, ba là nghiệp của mình sắp trổ ra, cái nghiệp ác của mình sắp trổ ra. Bốn là oan gia trái chủ, nó tác động báo oán đến mình, nó hành mình. À, chùa mình đã thấy cái chuyện này, nghe không? đã biết những cái chuyện như này. Đó. Thế thì vậy bây giờ với bạn Thùy Trang phải làm như thế nào bây giờ? Bạn tự kiểm điểm lại mấy cái việc mà Sư Phụ đưa đấy, xem mình ấy là do cái nhân duyên gì mà có những giấc mộng này nhé. Mình kiểm lại xem, loại trừ dần đi nếu mà nó còn lại những cái nguyên nhân này này ví dụ như là nguyên nhân là về sức khỏe mình thấy mình cũng đang thấy người mệt mỏi căng thẳng đầu óc thì đấy là một cái nhé thì phải nghĩ cách điều trị về sức khỏe thế còn loại trừ hết đi rồi mà vẫn xuất hiện những cái giấc mơ này thì đây là giấc mơ nghiệp báo hoặc giấc mơ do quỷ thần vong linh họ báo cho mình họ báo oán mình thế thì sư phụ khuyên bạn là thứ nhất ấy, là bạn phải nên để mà có những cái chuyển hóa những cái giấc mơ ác nghiệp này này ác mộng này thì bạn phải tu tập đấy bạn nên thường sám hối lễ phật sám hối và tụng kinh nhé có những quyển kinh sám hối như kinh từ bi thủy sám kinh lương hoàng sám sám hối hồng danh và các bạn sẽ tụng kinh tại chùa mình có quyển kinh nhật tụng đấy chưa kinh nhật tụng các bạn có thể tụng cái quyển kinh này thứ nữa nghe giảng pháp nghe không nghe giảng pháp đó và một cái rất quan trọng là bạn có thể làm phước cúng dường cho các vong linh oan gia trái chủ hay cho chư thiên quỷ thần có duyên nợ với mình nghe không tác phước cúng dường cho họ tùy tâm nhé có nhiều cũng nhiều có ít cũng ít tùy theo sức của mình nhưng thể hiện cái lòng thành của mình biết rằng mình với họ đang có cái gút mắc với nhau cho nên con xin được tác phước cúng dường cho chư thiên quỷ thần, cho các vong linh đang có oán kết với mình. À, đại chúng hiểu chỗ này không? Nhá. Thế thì mình thành tâm, mình thành tâm mình làm như vậy và biết lễ Phật sám hối, nghe Pháp và tu tập nữa thì chỉ một thời gian thôi là cái này nó sẽ hết các con ạ. Và ở chùa thì Sư Phụ đã hướng dẫn những trường hợp như thế này. Đúng là một thời gian ngắn là họ hết không còn ác vọng nhưng mà mình phải rất tinh tấn tu tập mới được con ạ đó nếu mà ta không giải quyết được ấy, những cái cơn ác mộng này rất là khổ con ạ rất là mệt mỏi mệt mỏi lắm đi làm thì thần trí nó không bình thường nó ảnh hưởng đến thần kinh và có thể sau này bị trầm cảm à, bị stress luôn vì do những cái giấc mộng này thế cho nên cái này là bạn phải giải quyết một cách tích cực đó loại trừ các nguyên nhân kia ra à, những nguyên nhân kia mình khắc phục mà thấy ổn rồi là được wow. Thế nếu mà hết tất cả những nguyên nhân kia ra rồi mà vẫn còn bị thì đó là do những vấn đề về tâm linh. Chư thiên, quỷ thần, vong linh, họ báo oán, họ tác động vào mình. Nhé. Hoặc là do nghiệp của mình nó sắp trổ ra quả báo ác, cho nên nó báo cho mình biết như vậy. Đó. đó. Hoặc là gia thân quyến thuộc nhà mình, họ đói khổ, họ báo cho mình biết, mình phải làm phước cho họ. Đấy, cái này thì trong Kinh Phật đã có nhiều câu chuyện, nhiều bài kinh Đức Phật dạy về việc này rồi. Thế thì sư phụ chia sẻ để bạn Thùy Trang biết và cũng như ở trong chúng đấy các con mà ai đang ở cái hiện trạng này thì các con nên thực tập thì chắc chắn nó sẽ chuyển hóa nhé. À, chúc bạn Thùy Trang là sớm được có những giấc mơ đẹp, à, ngủ ngon nha.